Bạn tham gia thị trường tài chính để không còn sợ được mất. Có rất nhiều thứ trên đời này hơn được và mất. Trải qua đủ được và mất rồi, người ta được một sự trưởng thành về tinh thần hay gọi là trưởng thành tâm linh. Khi đó, bạn có một trạng thái sống không sợ được mất giữa việc được mất với một trạng thái không sợ được mất cái nào quý hơn bạn tham gia thị trường không phải để được hay mất mà bạn tham gia thị trường để không còn sợ được hay mất nữa nếu ai sống tâm linh một chút sẽ bắt đầu hiểu điều thầy nói được mất là một phần đương nhiên của việc tham gia này bạn tham gia thị trường để đến với một trạng thái là không còn sợ được mất cái đó quý hơn được và mất rất nhiều dù sách ba lô mặc quần rách đi giữa phố bạn vẫn thấy hạnh phúc như khi ngồi trên một chiếc siêu xe chuyện được mất lúc này là rất nhỏ so với cái trạng thái đó đúng chưa ngày hôm nay ở trạng thái lên thiên đàng, ngày mai chuyển sang trạng thái xuống địa ngục. Hạnh phúc vẫn vẹn nguyên. Được mất nào có là gì so với hạnh phúc vô điều kiện này. Bạn bắt đầu dần chuyển sang dân chơi tài chính hệ tâm linh. Được, mất chỉ là chỗ để học bài học ấy. Có thể xem được mất như một ván game cảm giác mạnh mang đến những bài học trải nghiệm chân thực và đáng nhớ đọc sách thì sao cũng có chút chút gật gật à à chứ chẳng động lại được bao nhiêu trải qua việc bay lên đỉnh và rơi xuống đáy bạn không sợ đỉnh và đáy nữa bạn thấy rằng cuộc đời này nay lên đỉnh mai xuống đáy là đương nhiên hôm nay giàu rất giàu ngày mai nghèo rất nghèo là chuyện bình thường những thứ đó lớn hơn được mất rất nhiều bạn nào thuộc dân chơi hệ tâm linh sẽ thấy thị trường đáng quý vô cùng lúc ấy bạn sẽ chân quý khoảnh khắc được tham gia vào thị trường tài chính bạn nhận ra rằng Bài học trong tài chính nhanh hơn rất nhiều bài học trong cuộc đời Cuộc đời mỗi người từ đáy lên đỉnh Cho đến khi từ đỉnh xuống đáy Mất rất nhiều thời gian 5 đến 10 năm 20 đến 30 năm Thậm chí dài hơn nữa là chuyện bình thường Cuộc đời bạn nếu không tham gia tài chính Thì lên đỉnh được bao lần còn tham gia thì việc từ đáy lên đỉnh hoặc từ đỉnh xuống đáy bạn trở tay không kịp điều đó tương đương với tần suất bạn được thưởng thức bữa tiệc cảm xúc là bao nhiêu lần trong một năm rất nhiều đúng không và đó là thứ giúp bạn trưởng thành hơn dần chơi tài chính hệ tâm linh họ chơi như thế đấy thị trường tài chính là nơi mang đến vô vàn những bài học quý giá nhanh hơn rất nhiều so với cả các loại thị trường khác trên đời hãy tận dụng trọn vẹn từng khoảnh khắc được sống trong thị trường này để bạn có cơ hội trưởng thành tâm linh hơn mỗi ngày